để chấm điểm, nhận xét bài làm của học sinh, tùy chọn thao tác xem bài làm của học sinh. Chọn chi tiết. Giáo viên chấm điểm, kết quả của học viên gồm trạng thái đạt hay không đạt, điểm bằng số hoặc bằng chữ. Tiếp đến chọn trả lời. Nhập nhận xét bài làm của học sinh. Sau đó lưu lại. Giao diện bài làm của học sinh sau khi chấm điểm trên hệ thống.